chào mừng các bạn đã trở lên cái kênh sửa chữa máy tính của mình nha và buổi chiều hôm nay vị sẽ làm một cái clip để mà vị sẽ dẫn cho các bạn đi khắc phục cái tình trạng mà con laptop chúng ta nó bị chéo đỏ chỗ cái cột sóng wifi nha thì à, trong quá trình chúng ta sử dụng laptop thì mới hôm qua nè mình vẫn còn lên được cái mà lên mạng được nghe các bạn vẫn lên mạng được nhưng à, nhưng uh, chiều hôm nay vị mở lên nó sẽ bị chéo đỏ rồi nè đây đây đây này à, đấy nó bị chéo đỏ nha các bạn và dạ, chúng và ờ, dạ, chúng ta có ờ, khắc phục cái tình trạng này như thế nào thì ờ, vị xin mời các bạn xem cái clip của vị nha để vị hướng dẫn cho các bạn mà làm theo thì cho dù cái trên này á mình cũng có bật cái cái nút wifi lên rồi các bạn bật nút wifi lên rồi mới dẫn chế đỏ nha và dạ, bữa nay vị sẽ hướng dẫn cho các bạn khắc phục được cái tình trạng này à, camera lại và vị tiến hành để xử lý cái con laptop mình nó bị uh, uh, chéo đỏ như thế nào nha rồi vì mời tất cả các anh chị em cô bác theo dõi mình nha để uh, vì quay cái camera lại cái rồi bây giờ mình muốn khắc phục được cái tình trạng wifi này nó bị lỗi chế đỏ các bạn rồi các bạn làm thay vị nha rồi bây giờ ờ, để mình chưa đi vị cái đấy sao mình bị nhẹ nhẹ rồi mà thiệt mình quay mà bị nhẹ nhẹ mà thiệt chứ rồi bây giờ mình muốn khắc phục cái tình trạng này á thì các bạn cài này với mình trước khi các bạn cài có một cái phần mềm vô để cho nó kích hoạt là cái à, sóng wifi của mình đó thì các bạn nên hiểu là cái máy mình nó xài win bao nhiêu biết nha nhớ bao nhiêu biết mới được các bạn nắm rõ bao nhiêu biết đi rồi các bạn sẽ cài được rồi đó cái phần mềm này các bạn nào không có thì liên hệ với mình nha mình cho nha còn không mình thôi mình để ở cái đường link ở dưới đường mô tả của video các bạn án vào đó các bạn tải về để đề, à, đề, đề phòng cái máy mình nó bị à, chéo đỏ wifi các bạn đây các bạn thấy không bị chéo đỏ mặc dù mình đã mở và nó có nút à, có cái số mà laptop đó nó có nút mở tắt wifi nhưng mà nó mở rồi nó cũng vậy nha bây giờ mình khắc phục được cái tình trạng này như thế nào các bạn dùm mình nha bây giờ mình đã cắm thiết bị của mình vô rồi coi quên quên mình nhiêu biết đã phải chuột lên comment motor các bạn uh, chọn ti thì nó hiện lên các bạn thấy không cái máy mình à, nó là coi 3 rồi uh, ram 4 g nó 64 bit 664 bit các bạn thấy không 64 bit đó quay gần cho bạn xem nha đây 64 bit nha các bạn đấy 64 bit bây giờ 64 bit rồi đúng không bây giờ để mình cài nha chúng ta tiến hành cài muốn khắc phục được tình trạng mà bị chế độ wifi này á, mình phải cài một phần mềm này vô đó, đó có gọi là một phần mềm à, à, diver diver mà để chuyên về cài cho tất cả các dòng à, laptop 64 bit thì à, các bạn mở 64 bit nha quý vị luôn đây Đấy, 64 bit bạn thấy không 64 bit mở tiếp tục luôn các bạn mở ra luôn mở 64 bit ra luôn rồi các bạn tìm đến cái chữ nào là network không à, nếu không có nét quạt thì nó để chữ lan các bạn thấy chưa chữ lan không mở chữ lan ra luôn à mở chữ lan ra luôn rồi mở thằng đầu tiên như vậy luôn nha thằng đầu tiên luôn nè rồi các bạn mở này ra luôn rồi à, tiếp tục mở à, cái tiếp tục mở từ tinh màu vàng dưới luôn rồi ở dưới đây có dòng có cái chữ SL các bạn thấy không rồi các bạn kích vô chữ SL này cho mình cho nó chạy đây là một cái phần mềm à, cài auto driver tự động nha các bạn đó các bạn nào mà không có cái à, phần mềm này mình để một cái link đó ở dưới mô tả video nghe nhớ nha các bạn vô đó các bạn tải về cho vị các bạn để trong máy của mình để đề phòng một mai nào đó À, mà máy mình nó ờ, bị ờ, chế độ wifi hoặc là win bị lỗi mình cài lại mình dùng phần mềm này nó cài tất cả driver lại cho mình luôn nha Ủa thằng này bị lỗi rồi à, nó lỗi càng khác bạn ơi mình mình còn nhiều cái thằng lắm bạn mở thì sao sao sao tư biết ra rồi đắp chạy luôn cho mình đợi nha cái này là mình hướng dẫn cách đơn giản nhất khắc phục tình trạng đơn giản nhất các bạn không có cái driver này các bạn liên hệ với mình mình sẽ gửi mail qua cho nha gửi mail qua điện thoại cho cho các bạn bạn vô điện thoại các bạn tải về, về điện thoại các bạn cấm uh, ờ, kết nối từ điện thoại vô máy tính các bạn lấy cái driver file này qua cũng được rồi ở đây nó cho chúng ta thấy nè các bạn để ý cho mình nè ra một cái giao diện như thế này và dạ, ở đây nó chét vô hết là chét màu xanh vô hết là tức là mấy cái này cái driver nó chưa có nha các bạn nó chét màu xanh vô hết các bạn thấy không nè một hàng luôn nè đấy các bạn để mặc định luôn các bạn star cho mình là mình đồng ý mình chạy star luôn như này cho nó cho, cho cài đặt các bạn ok luôn nha rồi các bạn đợi rồi cái này mình đợi đây cái này là thời, thời gian này là chúng ta đợi kết quả thôi đó các bạn đợi kết quả thôi đó. giờ cái wifi mình vẫn còn uh, chéo đỏ nha vẫn còn chéo đợi kết quả đi cái này cái này vơ của nó bị lỗi và bị virus nó ăn các bạn thì à, nó lỗi như thế này mình phải chạy lại cà lại nha đấy đấy đấy đấy các bạn thấy chưa đấy đấy đấy ồ oh, có nè nè nè đây mình nhấp vô luôn nha à thấy chưa đấy các bạn thấy chưa có nè đấy rất là dễ dàng lắm các bạn đơn giản thôi chỉ cần các bạn chạy cái phần mềm auto driver này cái là bắt buộc thằng này sẽ có hết thôi đây các bạn thấy chưa à, từ từ quá chuẩn luôn nha các bạn ơi rồi cảm ơn các bạn nhiều nha cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của vị nha thấy clip mình hay và có ý nghĩa nhớ uh, đăng ký ủng hộ kênh mình cái nha hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nha bye bye à, này có nè không nó nhớ các bạn nhớ à, chạy xong các bạn reset máy lên cái nữa nha là ok nha các bạn rồi hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo bye bye